Ví dụ số 1. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi ML lần lượt là trung điểm của SC, SD. Tính tỷ số thể tích V VSABML trên V của SABCD. À, ờ, bài toán cho bốn đáp án và chúng ta có hình vẽ như sau. Đây, M là trung điểm của SC, N là trung điểm của SD. Vậy để tính tỷ số này, các em chú ý ta phải chia cái khối SABMN thành hai khối nhỏ khác nhau thì ta mới áp dụng được cái công thức tính chỉ số mà đáy là tam giác. Thì sẽ chia khối SABMN thành khối SABM cộng với khối SAMN. Và mỗi khối tương ứng thì ta có tỷ số cái tam giác ờ, hình chiếu của nó đây tam giác này. Ví dụ SABM thì trên SABC Nhìn thấy chưa? S A M N thì trên S A C D. Và mỗi cái cái cái khối S A B C thì lại bằng nửa của khối to à, S A B C D. Khối S A C D cũng thế bằng nửa của S A B C D. Như vậy ta sẽ dùng dùng cách thứ nhất, cách một là ta áp dụng công thức tính chỉ số thể tích mà trong đó đáy là tam giác thì ta phải chia cái hình bình hành này ra thành hai phần đó thứ nhất này v của s a b m s a b m thì em phải chia cho v của s a b c v của s a b c sẽ bằng sa trên sa sb khiến cho SB nhìn cho SA trên A này tương SB trên SB và SM trên cho SC SM trên cho SC cái này bằng 1 phần phần 2 do M là trung điểm của SC tỷ số là 1 phần 2 mà khối SABC có chung chiều cao với lại SABCD và đáy là tam giác ABC sẽ bằng nửa của diện tích của hình hành đúng không như vậy suy ra thể tích của SABM trên trong V của SABCD sẽ bằng 1 phần 4. Rồi. Tiếp theo ta tính tỷ số thể tích VSA SAMN SAMN trên V của S này A để nguyên này đúng không? M thì tương với C n tương d đúng không? Như vậy bằng SA trên cho